đời em giờ như thuyền không bến thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời muôn ngàn sóng gió trăng bình yên thân em bây giờ gửi phận cho ai đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân thuyền không bến thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ấy nhắn theo sông thuyền ở ngoài khơi bến nơi nào thuyền độ nghỉ ngơi thanh xuân em còn nữa. chờ duyên tương lai mịt mù trong gai em hiện tại chẳng thuộc về ai đời em giờ như thuyền không bến thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên thân em bây giờ gửi phận cho ai đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ơi nhắn theo sông thuyền ở ngoài khơi bến nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi nửa đời em đợi chờ duyên tương lai mịt mù trống gai em hiện tại chẳng thuộc về ai thuyền không bến thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ấy nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi bến nơi nào thuyền độ nghỉ ngơi thanh xuân em còn nữa đâu anh mất nửa đời em đợi chờ duyên tương lai mịt mù trống gai em hiện tại chẳng thuộc về ai Tương lai mịt mù trống gai Em hiện tại Chẳng thuộc về ai